Chào các bác nhá Chào mừng anh em đến với kênh youtube của shop bán phụ kiện nhá Bơm cao áp, bơm PCP nhá à, Bơm và phụ kiện Thì đây là có hai bốn sáu cái mẫu bơm tay sáu mẫu bơm tay Thế còn là phụ kiện của bơm Phụ kiện của bơm mình sẽ có cho các bác là một cái à, túi mút lọc Mút lọc này thì dành cho là mút lọc to đấy Cho lọc ẩm to nhá một cái cà lê đi theo này một cái gói ờ, gioăng sim dự phòng này một lọ dầu ờ, silicon để bôi trơn đấy một dầu silicon à, đây gọi là phụ kiện của bơm ở đây là cơ bản là giấy phụ kiện của bơm này sẽ có bán lẻ các bác nhé sẽ có bán lẻ thế đây là giới thiệu cho các bác ờ, tất cả các loại bơm tay bơm tay cao áp hiện nay trên thị trường đang có nhé các bác lướt qua một lần đầu tiên là cái bơm này gọi là bơm ờ, ờ, đồng hồ nhỏ nó ẩm nhỏ bầu nhỏ luôn gọi mình gọi nó là cái bơm nhỏ à, cái bơm tiếp theo nó là bơm đồng hồ to lọc nhỏ nhá hay gọi là bơm FB cải tiến cái bơm thứ ba là đồng hồ to lọc to hay gọi là bơm FB còn cái bơm thứ tư cũng là đồng hồ to lọc to nhưng mà nó gọi là FB loại 1 FB loại 1 à, cái bơm thứ năm là bơm Johnson bơm đong xin Đấy. cái bơm thứ sáu là bơm ờ, bơm bơm bướm à bơm cánh bướm các bác nhé đấy nó có hình cánh bướm thì gọi là bơm bơm, bơm gọi là bơm cánh bướm thế nhiều khi quen mồm mới gọi là bơm bơm bướm thế nhưng mà nó là bơm cao áp nha bơm cao áp các bác nhá thì đây tôi sẽ cho các bác xem cụ thể từng cái một à, đầu tiên đây đầu tiên nó là cái bơm lọc nhỏ đây bơm lọc nhỏ này đồng hồ nhỏ nhá mọc nhỏ đồng hồ nhỏ đạp chân không gấp được nhá đạp chân không gấp được giá cái này là 600 nghìn các bác nhá 600 nghìn cho một cái này đã bao gồm cả cước phí rồi cước phí chuyển phát về đến nhà này các bác đây đây nhá cái này gọi là bơm nhỏ này 600 đây giới thiệu từng cái cho các bác các bác uh, cứ theo dõi clip nó còn ra và các bác có nhu cầu lấy cái nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp với shop theo cái số điện thoại ở bên phía dưới màn hình nha các bác nha các bác à, theo dõi kênh youtube của shop thì vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh thì các bác sẽ nhận được những cái clip mới và những cái à, sản phẩm mới mà gửi tới các bác những cái phụ kiện rất là hay rất là độc đáo nhé đặc biệt là anh em mới truy cập kênh à, còn cái bơm này gọi là cái bơm à, FB lọc nhỏ FB lọc nhỏ cái bơm này nó gọi là bơm gọi là bơm FB cải tiến nhá bơm cải tiến có nghĩa là đồng hồ to này đồng hồ to nhưng mà cái đọc ẩm này là đọc ẩm nhỏ nạp chân là vẫn là dạng nạp chân gấp lại được nạp chân gấp lại được Đấy, nhá cái à, nói cụ thể thêm cho các bác với cái mẫu bơm nhỏ này thì cái sức nén của nó là 200 kg 200 kg các bác nhé thế còn cái bơm FB à, này thì nó sẽ nén cho các bác là 250 kg 250 kg nhé bơm FB đồng hồ to nọc nhỏ hay gọi là FB cải tiến thì với cái bơm này giá của nó là 6 à, là, là 800 nghìn 800 nghìn các bác nhá 800 nghìn tiếp theo là đến cái bơm ờ, bơm bơm đồng hồ to nhé đồng hồ to này mà nọc ẩm to anh em gọi nó là bơm FB bơm FB đây nọc ẩm to nọc ẩm to chà bá luôn cái nọc ẩm này mà các bác mua này ở đó là hơn 100 nghìn chưa à, đồng hồ to này bầu to này nha đầu to nạp chân vẫn là dạng nạp chân gốc nha vẫn là dạng nạp chân gốc Đấy, rất là gọn gàng thì cái hàng này nó là 900 Đấy, 900 hàng này thì nó đắt hơn cái hàng lọc nhỏ là ở cái tiền lọc ẩm mới thôi ở tiền lọc ẩm mới thôi còn bản chất cái bơm thì nó giống nhau nó chỉ đắt hơn là cái tiền lọc ẩm đắt hơn 100 nghìn Đấy, bơm này là 900 này à, tiếp theo là cái bơm này thì gọi là bơm ờ, đây có đầu đầu sư tử này bơm này gọi là bơm ờ, FB loại 1 con này FB loại tốt nhất của dòng FB đồng hồ to bầu to lọc ẩm to nhân lọc ẩm to Đấy, đạp chân gấp cái này gọi là dòng FB loại 1 Đấy, đạp chân gấp này và nó có hình đầu sư tử ở đây nhé thì cái này là tiền nào của đấy à, shop giới thiệu sản phẩm nào là bán đúng sản phẩm đấy các bác đặt cái mẫu bơm nào là gửi đúng như các bác cái mẫu bơm đấy thì đối với cái bơm này gọi là bơm FB à, loại 1 thì giá nó là một triệu nhá giá một triệu cho cái bơm FB loại 1 cái bơm FB loại 1 ấy, thì nó chỉ có khác ở cái chỗ là nó sẽ đóng trong cái bao bì hộp màu xanh bao bì hộp màu xanh có hình bánh xe đấy còn những cái bơm khác thì sẽ đóng trong cái hộp bìa cắt tông thôi đây, không phải đóng bao bì Mà bếp lại một đóng cái bao bì này nhé Bơm bếp lại một giá là một triệu à, Tiếp theo là cái bơm ờ, dòng cao cấp Dòng cao cấp nhất, bơm xịn nhất Gọi là bơm rau sim Đấy, bơm rau sim này thì nó sẽ đắt rồi Và nén thì cực kỳ là êm Cực khỏe, nén tới 300 kg hơn 300 kg nhé Lọc ẩm thì sẽ là lọc ẩm to Đi theo lọc ẩm to Bầu là bầu tròn dạng như thế này nén cực khỏe đạp chân là bằng inox mà đạp chân là thiết kế thiết kế không gấp được nha các bác nhé thiết kế không gấp được bầu to đồng hồ to Đấy, đạp chân là dạng không gấp được như thế này cái này thì nén rất là tốt nén đến ba bốn trăm kg nhá bơm này gọi là bơm rong xin bơm rong xin bơm rong xin này thì sẽ có giá cho các bác là ờ, một triệu sáu trăm năm mươi nghìn nhé một triệu sáu trăm năm mươi nghìn cho cái bơm rong xin này Đấy, bơm gong xin à, cái mẫu cuối cùng lại là bơm con bướm bướm này bơm cánh bướm các bác nhé bơm cánh bướm bơm cánh bướm này thì nó thiết kế rất là độc đáo đi theo nó là lọc ẩm to lọc ẩm to đầu đồng hồ to đồng hồ to và đạp chân thì vẫn là cái đạp chân đạn gốc hình cánh bướm bướm Đấy, hình cánh bướm bướm Đấy, những duy nhất là này là hình cánh bướm bướm thôi phải là bơm cánh bướm thì bơm này là nó thiết kế thêm cho mình một cái đường hút hơi vào nó hút qua cái ống này không qua ống này và không khí trước khi vào đây ấy, là qua cái hệ thống hạt hút ẩm này hạt hút ẩm này thì không khí được vào là rất là sạch khô nó rất là sạch khô nhé. thế còn cái hệ thống ở trong này ti tụng này kia nó cũng khác xa với cái dòng fb khác xa dòng fb nó là dòng à, cao cấp hơn dòng đắt tiền hơn nha các bác nhé đây ví dụ như các bác mà xoáy cái nhựa ra này cái nhựa này là cái chứa những cái hạt hút ẩm ấy nó xoáy nhựa ra này được, xoáy này ra xoáy ra như này à, các bác bơm các bác để tay đây này mỗi con lần bơm ấy đó. thì nó sẽ có độ mút ở chỗ này nó lấy hơi ở đây nhé nó lấy hơi theo đường này nữa hỗ trợ thêm một đường lấy hơi nữa thế còn những cái bơm khác thì sẽ lấy hơi qua cái chỗ tay cầm cái bơm cánh bướm này nó rất là đặc biệt hàng rất là êm nhé đấy cái này thì, thì, cái dòng bơm này thì không phải ai cũng biết chơi đấy, anh em cũng không phải ai biết chơi dòng này dòng này rất là tốt bơm ờ, bơm bướm nhá anh em lại thấy nó lại khó chơi nhưng mà dòng này chơi cực êm à, cái này thì là hình lá khô đây thì là à, cái mẫu bơm cơ bản nhé sáu mẫu bơm cơ bản trên thị trường và giá các bác à, theo dõi các bác ưng mẫu nào thì vui lòng à, nhấc điện thoại lên alo trực tiếp cho shop theo số điện thoại bên dưới màn hình nhé ngoài ra các bác muốn mua thêm phụ kiện đi theo bơm phụ kiện theo bơm tay thì sẽ có cho các bác đây gói bông này lọ dầu này cà lê này à, gói sim này nhé thế đây nó là độc ẩm to thế còn các bác mà dùng độc ẩm nhỏ thì về các bác cắt ra đây cắt đi cho nó thành nhỏ để các bác đút vào độc ẩm nhỏ nhưng mà cái gói phụ kiện là mặc định nó đi theo như này bốn món như này Đấy, mặc định theo bốn món như vậy nhá rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip các bác vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh nhá để nhận được nhiều những cái video về về, về sản phẩm mới giới thiệu đến anh em nhá rồi xin cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái clip sau nhá